Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ sau. Ví dụ 1, so sánh 8,1m với 7,9m. Các con nhìn cô hướng dẫn cách so sánh. Ta có thể viết 8,1m chính là 81 dm. Ta đổi sang từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ. 8,1 m tức là 81 dm. 7,9 m thì bằng 79 dm. Ta dễ dàng nhận thấy 81 dm thì lớn hơn 79 dm. Đến đây thì ta đã kết luận được chưa? Đến đây ta lại có 81 lớn hơn 79 vì ở hàng chục có 8 lớn hơn 7. Đây, 81 với 79 thì 8 so với 7, 8 lớn hơn 7 còn các hàng tiếp theo mình không cần tính vì mình tính ở hàng cao nhất hàng chục 8 lớn hơn 7 vì vậy 81 dm lớn hơn 79 dm khi chúng lớn hơn như vậy thì ta cũng rút ra là 81 thì chính là 8,1 mà 79 dm chính là 7,9 đến đây thì ta rút gọn rút được ra kết quả đó là 8,1 m lớn hơn 7,9 m các con quan sát và các con thấy nó so sánh cũng giống số tự nhiên thôi vậy khi so sánh số tự nhiên thì ta so sánh lượng số tự nhiên ở phần nguyên nhé thì số nào có nhiều chữ số hơn thì số đấy lớn hơn đúng không thế còn ở phần thập phân ừ, so sánh số thập phân thì cũng giống như thế nhưng chỉ có điều là ta so sánh từng phần trước phần nguyên chúng ta sẽ so sánh trước phần nguyên ở đây đều là một chữ số 8 đơn vị và 7 đơn vị. 8 lớn hơn 7. Như vậy ta suy luôn ra số thập phân 8,1 lớn hơn 7,9 luôn.